hoàn thành đưa cảng hàng không Sapa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực. Tỉnh Lào Cai, hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án nhằm phát huy toàn diện tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Lào Cai trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Hôm 3 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ động thổ sân bay Sapa và vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, tại vị trí khu bố trí tái định cư của dự án, lễ khởi công đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương. Sân bay Sapa có vị trí quan trọng nằm tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, Lào Cai, bám đường cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn từ km 211 đến km 217 Nhu cầu sử dụng đất phục vụ dự án vào khoảng 371 hecta. Đây là sân bay lưỡng dụng, quy mô cấp 4C, có thể khai thác được các loại tàu bay A320, A321 và sân bay quân sự cấp 2, công suất 3 triệu hành khách trên năm. Tỉnh Lào Cai cho biết trong giai đoạn 1 của dự án thực hiện từ năm 2021, có dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng và tái định cư với tổng kinh phí 532 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, được tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên làm chủ đầu tư. Dự kiến có 604 hộ gia đình với 3.571 nhân khẩu bị ảnh hưởng, phải thu hồi đất. Số hộ cần bố trí tái định cư là 573 hộ. Dự án thành phần 2 Xây dựng cảng hàng không Sapa có tổng kinh phí là 3.651 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT với các hạng mục đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, sân đỗ dân dụng kích thước 295m x 110m, đảm bảo 6 vị trí đỗ máy bay A321, A320 và tương đương. Xây dựng nhà ga hành khách gồm có 2 tầng, với diện tích khoảng 12.224m2 xây dựng nhà điều hành cao 3 tầng với diện tích xây dựng là khoảng 830 m2, xây dựng nhà xe kỹ thuật ngoại trường, trung tâm khẩn nguy cứu hỏa với diện tích xây dựng khoảng 1.340 m2, xây dựng nút giao khác với mức giao cắt với cao tốc Hà Nội Lào Cai và đường giao thông vào cảng, xây dựng công trình quản lý, điều hành bay cao 45 m và các công trình phụ trợ khác. Giai đoạn 2 xây dựng đầu tư từ năm 2028 sẽ hoàn thành các hạng mục để nâng công suất lên 3 triệu hành khách mỗi năm. Ước tính tổng mức đầu tư của dự án này là 6.948 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 chiếm 60% vốn, tương đương với 4.183 tỷ đồng. 40% vốn còn lại ở giai đoạn 2, tức là khoảng 2.765 tỷ đồng. nhà nước sẽ góp khoảng 2.730 tỷ đồng vào dự án này ở hạng mục giải phóng mặt bằng, tái định cư, hỗ trợ xây dựng hạ tầng. Số còn lại là 4.218 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động vốn. Vốn góp giữa nhà nước và nhà đầu tư sẽ được phân bổ đều ở trong hai giai đoạn đầu tư dự án. Theo đó, ở giai đoạn 1 của dự án, nhà nước sẽ góp 1.193 tỷ đồng, gồm có 600 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, 593 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và vốn của nhà đầu tư huy động là 2.990 tỷ đồng. Còn giai đoạn 2, nhà đầu tư rót 1.228 tỷ đồng, nhà nước rót 1.537 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án còn đặt mục tiêu xây dựng nút giao khác mức giao cắt với cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đường giao thông vào cảng với chiều dài khoảng 1,66 km, gồm có hai làn xe, đoạn từ trạm thu phí đến đường cao tốc có bề rộng mặt đường là 7m, nền đường 14m. Đoạn từ trạm thu phí đến khu hàng không dân dụng có bề rộng mặt đường là 6m, nền đường là 9m. Dự án có thời gian hoạt động là 50 năm. Thời gian xây dựng dự kiến 3 năm 7 tháng. Thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm 2 tháng. Loại hợp đồng dự án là BOT. Dự kiến đến tháng 10 năm 2022, tỉnh Lào Cai sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho giai đoạn 1 của dự án. Sau khi lựa chọn xong nhà đầu tư, tỉnh sẽ bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công xây dựng. Dự án hoàn thành sẽ là bước đột phá lớn về phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Lào Cai và khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đây cũng sẽ là lực đẩy mạnh mẽ để tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội du lịch và dịch vụ của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Dự án cần thiết phải triển khai để phục vụ cho hoạt động của các loại máy bay tiêm kích quân sự cất hạ cánh với hoạt động đơn chiếc khi có chiến tranh xảy ra và trong thời bình làm nhiệm vụ dự bị cho hoạt động bay của các sân bay căn cứ trong khu vực hoặc một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Dự kiến sản lượng khai thác qua cảng trong năm đầu tiên khai thác, tức là năm 2024, đạt khoảng 560.640 hành khách trên năm. Đến năm 2045, dự kiến đạt 4 triệu 700.016 hành khách trên năm. Chưa nói đến sự quan trọng về mặt an ninh quốc phòng, nhưng thực tế, Lào Cai đang là điểm trung chuyển, đầu mối của nhiều tour, tuyến du lịch trong nước và quốc tế. Phần đông du khách có nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải hàng không từ Lào Cai để giảm tải tối đa thời gian di chuyển – Việc có sân bay Sapa sẽ giúp cho khách du lịch từ khắp các địa điểm trên mọi miền Tổ quốc không phải mất thời gian di chuyển về khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội, sau đó lại phải tiếp tục một chặng đường dài gần 400 km mới có thể đến được điểm du lịch rất được ưa chuộng trên bản đồ du lịch Việt Nam, thành phố trong sương Sapa, Lào Cai. Năm 2019, Lào Cai đón 5,1 triệu lượt khách du lịch. Đến năm 2020, Do ảnh hưởng dịch bệnh nên lượng khách giảm. Dự kiến đến năm 2025, con số này tăng lên 10 triệu lượt. Bởi vậy, việc xây dựng sân bay Sapa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế du lịch Lào Cai cất cánh. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về dự án sân bay Sapa, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai thời điểm hiện tại. Hy vọng với dự án này,